kinh địa tạng bồ tát cũng Niệm, như lai tán thán phẩm thứ sáu một phật phóng quang mạnh bảo lúc đó khắp thân thế tôn phóng ra ánh sáng lớn quay khắp đến trăm nghìn ức hàng ngàn xa quả nước của chư phật trong đó vang lên ánh sáng trong đó trong ánh sáng nó vang lên lớn rộng khắp của nước của chúng Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát là trời đồng tự thần vân vân bóng ngày hôm nay ta khen ngược ra ngoài những sự của ngày địa tạo Bồ Tát trong mười phương thế giới hiện nhân sức từ bi ai thần thân tiện địa bàn để làm để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh sau khi ta nhiệt độ thời hàng đại bồ tát các ông là trời đồng vị thần vân vân nên dùng nhiều kinh chức để giữ gìn này làm cho tất cả mọi người chúng sanh đều có tất cả tuổi của mình chúng sanh vui biết bàn hai của vẫn thư tĩnh nói lời ấy xong trong công cuộc có vị đại bộ có vị bồ tát tên là một quán cũng biết chấp hành được phần rằng này con nghe đức người làm cho người đồng các bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của đức phật với lời thế tôn đã một ngày bản một đất cùng trong cái chúng rằng bóng nghe bóng nghe ta sẽ bị các ông muốn lục những sự phúc đức này để tạo một đất làm lợi ích cho hàng trời người ghi nhận lời phần dạy và phật tại lợi ích đức phật ông này cũng khoảng một đấy trong đời sau như có người việt nam sẽ được những nào nghe được danh hiệu của ngài địa tạng một đấy hoặc là chắp tay hoặc là khen ngợi hoặc là đại nghĩa hoặc là miếng một người đó sẽ được qua khỏi tội khổ trong ba năm kiếp này của nhưng có kẻ Việt Nam mình phụ nữ nào có thể đối có thể như có người như có kẻ Việt Nam mình phụ nữ nào học vẽ hình tượng này để tặng một tác dùng một lần khi mình một lần như thế người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau đớn một trăm lần không còn thể bị sanh đạo vào ba đường áp đạo nữa vì dòng cơ của trời đã hết mà sanh chúng tốt nhân gian cũng vẫn làm vì cũng vui mong hình và sự lợi lớn vốn của nữ thân như có người nữ nào nhằm đến thân gái làm cũng dùng được bữa ăn này để đạt mô sách ngày ngày thường thêm không hai đồ ăn đồ uống y phục cấm ngụy tràng khăn tiền bạc vật có vân vân cũng dùng như thế mẹ không thôi rồi chị nữa đó sau khi mẹ nói thân này rồi đến tăng mình muốn đời còn không có sanh vào cõi nước có người nữ cũng là cũng nữa là họ thân gái từ khi vì lòng cũng cách biệt cần họ thân gái đã độ chúng xin nương nơi phước cúng đường của ngài địa tạng một tát và phước công nước đó trong nghìn muôn đức đời còn chẳng chẳng có thân người như lại nữa nam thân nghiệp nếu này lại nữa này của vẫn vô tát như có người nếu có người nữ nào chán thân xí và nhiều bệnh tật đến nơi đức tượng này địa tạng một tát chỉ tâm chừng để dùng trong một bữa ăn kiếp sau thường được trong nhiều lần kiếp sau thường sanh vào trong người nữ đó người nữ đó trong nhìn đại thích họ sanh được thân hình đúng là sinh đẹp không có bệnh tật nếu người nữ xấu xí đó không nhà thân gái thời trong tâm nhìn nữ đời thường là con bé nhà vua cho đến làm vương phi chồng mỗi là nhà con lớn cùng con gái đã bị được để những dự án chứng mạng đơn trang sinh nghiệp do vì có lòng chính hành trên những hình tượng này hiện tại một nách mà đã cũng như thế sáu quỷ phần thần cổ vệ đại nữ này của quán như có người nam như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối chức hình tượng của ngày để tạo một tác mà trụ các thứ kỹ nhạc ngâm ca người khen dùng hung hăng cũng thường có đến thứ hai được một người hay nhiều người những hạng người đó trong người hiện tại còn có vị đây sau thần được trăm trăm nghìn vị thần là đêm cho họ về còn không có được không giữ đến tay người đó cũng là để cho người đó phải chịu các tay bạc bất ngờ vãi kim chế mắc tội lại nữa này cũng đã một hết trong người trong người sau như có người nam đề như lệ nữa lệ nữa này của quán của tết như có người nam người nữ nào đó như có như có người ác hay ác thần ác quỷ nào thấy cả để nam người nữ quỷ đi cung kiến cũng trường người khen hình tượng này để đại một của tát là mọc xanh khi chê là không có công đức hạt nhân nhân cười hoặc chê sau lưng hay chê mặt mặt hạt không bảo người khác không chê khinh bái mọi người cùng chê cho đến khinh bái nhiều người cùng, cùng chê cho đến tranh lòng chê bai trong từng một niệm Thời những những nghĩa như thế trong khi một nghìn đức phật trong hình kiếp nhập diệt kẻ bị đổ báo sinh gây nhưng còn ở trong địa ngục a tỳ chịu hộ, tính nặng qua cõi hình kiếp này mới có thân làm ngạ quỷ rồi mẹ đến một nghìn kiếp sau mới có thân xuất sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới làm sanh làm người rồi làm người nhưng ở vào hàng quần cùng tiện tận mình giúp sức hay vì những việc ác làm của thân không bao lâu hãy sa đoạn vào ba đường ác đạo nữa tám tiêu độ chứng trên đường đi thì không bị bóng đè hoặc à, với tinh thần đi chạy qua nhiều tháng nhiều, nhiều năm đến tuổi thành bệnh lao mẹ vân vân trong những mục tiêu yếu trên sản phẩm của đây đều là nơi được đạo là đối chưa quyết định là không ngay trọng nên hoặc là có chết hoặc là có lành mắt phàm tục cũng sẽ nam mình không thể biển rõ việc đó vì vậy nên đối trước hình tượng của chư phật bồ tát cho tiếng mà đọc kinh này một bí hoặc lấy những đồ vật hoặc lấy những món vật riêng quý báu của người vịt như y phục đồ ghi máu nhà cửa dụng vườn đối chức mình đối chức người bệnh các tiếng lớn là xứng rằng chúng tôi trên đó đó nay vì người bệnh này đem những của bệnh này hoặc cũng dùng ví tượng hoặc tạo hình tượng của chư phật một cách hoặc xây dựng chùa khác hoặc sắm đèn đầu cũng hoặc cúng vào của thần trụ chúng nên như vậy ba lần cho người bị được nghe biết giả sử như thần thức người bệnh đã phân tán nên người tội đã thích học một ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày thời cứ xuống cứ lớn tiếng sức mạnh tên và trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bị nhóm mạnh chung giờ cho đừng chưa có tội cả nạn nhân đến năm độ vui danh cũng được thay khỏi hẳn họ sanh vào đâu cũng được thay khỏi hẳn cũng nữa là người Việt Nam người Việt mình vì trước kinh này là tám người vì tiếp hạt tự mình phát cái hình tượng của bồ tát cho đến tạo người vậy đó người đó khi học được bá chắc là nhiều lợi lớn này của quán vì vì thế nên nên này của quán nên nếu ông vì thế nên này này của quán vì thế nên nên nên nếu ông thấy người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một thân nghiệp trong kinh này có là một cung kính đối với kinh thời ông nên dùng trăm những hai người đó cách làm chung chức năng chứa đựng phương pháp thời có thể được trong ngành cung đức công đức không thể vẹn với hiện tại và vượt ra chín siêu độ công linh lại nữa này của vẫn bồ tát như chúng sanh đời sau hoặc trong lớp ngũ hoặc trong khi mao theo các hạng khí thần dẫn đến các sự ngạt hoặc buồn bã hoặc nóc hoặc dầu ý hoặc than cỡ hoặc hãy hùng hoặc sự thiệt vân vân đây đều nơi đều là nơi những đạo lật đối đây đều là vì cha mẹ con em quý thuộc vợ chồng trong một đời mười đời hai trăm nghìn đời về của các quý vị và các bạn chưa được giác khỏi không biết trông mong vào pháp lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não nên mới về mách báo với người có tình có ngược trong người trước cầu mong làm phương tiện gì để được thoát khỏi ác đạo này của quảng ông ninh này của quảng ông nên dùng sự đây phần chính là những thuật đó đối với hình tượng của chư Phật Bồ Tát chí tâm chỉ tự đọc kinh này thì những người khác đọc một số ba biến như vậy sau khi như vậy sau khi như vậy sau khi những sau khi như vậy sau khi được vậy sau khi những cụ tâm cứ muốn năm áp lực đặc kia khi biến động khi đủ số mấy biến đó xong sẽ được chạy thoát cho đến khi mừng không còn thấy hiện về nữa mười có nô lệ lại nữa này của cố quán như đời sau này có những hạng người làm việc học tới cha học tới gái có nhưng rồi sau này có những nhà người học tiện học tưới tre học tưới ghế mười của nô lệ lại nữa này của quán như đời sau này có những có những có những hạng người thà tiện thà tưới tre tôi nghe là đến sẽ không được quyền tự do đó biết là do tự nghiệp rồi chứ bây giờ là được sáng cái đó rồi rồi chỉ rồi phải nên chỉ tâm tin của anh để hình tượng này để tạo một nát rồi trong cái ngày mình thành tượng này để tạo một nát cũng một môn biết nhưng sau nhưng sau những sau khi những người hạ tiện trên sau những nhịp sau khi những người hạ tiện trên mãnh báo thân hạ tiện ở hiện đời sau khi những người trên mãnh báo thân hạ tiện ở hiện đời trong niềm muôn thức đời sau thường sanh vào một tân tôn quý cũng không bao giờ cùng vẽ sa đạo vào ba đường ác khổ nữa 11 sinh sinh con để nuôi lại về nữa này cũng vô tách về trong của sau này nơi của kinh phù đề trong hàng xa đến được và là môn chính đã cư sĩ tất cả những hạng người và những dân tộc trong tộc khác như có người nào mới sinh địa hoặc con trai hoặc con gái nội trong một phái này sớm vì đứa trẻ sinh ra đó mà cũng không bị không thể bị đàn này lại bị đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài được đặt một đã đủ một biết được vậy đứa trẻ càng ngày mới sinh ra đó nếu người trước nó có gây ra được đạo chi cũng được hết khỏi cái nó sẽ ăn ổn vui vẻ để nuôi lại sinh sống lâu còn như nữa đó là còn như nó là đứa nhưng nơi phúc lực mà họ thanh thời đời nó càng an vui hơn cùng, cùng sống lâu hơn 12 ngày thật cay sinh lực phước lại về cái này của 18, 14, 5, 10, 8, 23, 24, 28, 29 và 30 10 ngày trên đây là những ngày mà các việc tổ chức nhóm lại để niệm nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động nghiệp của chúng sinh trong mỗi năm nhưng chủ đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi cũng là những kỹ ác buông lung thiết hại chục thuốc là vân đơn vọng ngữ trăm điều tội lỗi này vô quản này vô quản trong 10 ngày trên trên đây nếu có người nếu có chúng sinh nào này của bạn nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát chí tâm thường đọc kinh này một biến rồi xung quanh của người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng một trăm vô tần có xảy ra những việc đây nè còn chính nhà của người đó tất cả mọi người hoặc già sẽ ở trong lời tại cùng của vị này trăm nghìn muôn trăm nghìn năm xa khỏe của các như thế trong 10 ngày tay trên đây nếu có thì mỗi ngày tụng một biến kinh này cười hay làm cho người trong nhà không mắc phải những bệnh tật các ngừa đồ ăn mặc dư dật này cố gắng vì thế nên đức rằng này là đạo một tát có trăm nghìn muôn thức những sự e thần không thể làm nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế chúng chúng sinh trong cõi sinh bồ đề có nhân duyên lớn này địa tạo một tát những chúng sinh đó đã được nghe danh được này địa tạo một tát hoặc được thấy hình tượng ngày địa tạng bồ tát nghe từng năm chữ hay và chữ hay năm chữ trong kinh này học một ngày về hay một câu những ứng sinh đó hưởng sự an vui đã thường trong đời những người đó hưởng những người đó hưởng sự an vui đã thường trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về vị lai cùng sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp 13 thanh hiệu kinh lúc đức phật như lai trên ngoài người thiên ngày địa tạng đại sĩ sau ngày của quán một đấy nên mình cũng chấp tay mà bạch cũng đức phật rằng bạch thấy tôn từ lâu con đã rõ vị đại chính này có thần lực cũng đại được nguyên lực không thể nghĩ về như thế trong nay mình muốn cũng sanh trong đời sao biết rõ những sự lợi ích đó nên con nói bạch cõi cùng đức như là vâng con xin cung kính xin nhận lời phật dạy bạch thấy thế tôn kinh này là tên là gì và để cho con như bố thế nào đức phật sau này của khoảng một đấy kinh này có ba linh kiện một là địa tạng bốn nghị kinh cũng gọi là địa tạng bốn hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bốn tịnh lực kinh đây là tên thứ ba do vì ngày địa tạng bồ tát từ lúc thiết lo xa đến nay cũng thân định rộng làm lợi ích cho chúng sanh cho nên các ông phải đúng theo kinh này đúng theo tâm niệm mà lưu hành trình bát kinh này nghe đức phật dạy xong này cố gắng bồ tát kinh chịu chắp tay với đức phật